thầm nghe sóng vỗ từng lớp xa bọt tràn theo từng làn gió đưa một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hai lý cũng không xa biển sông đất trời chỉ có ta thì dòng ngân hà mình cũng miền không biên giới như tình anh với em hơn cả những vì sao đêm trăng nhô lên cao trăng gác trên đầu núi mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới đến đây với em mà ngỡ như giấc mơ mắt em âu sầu là cả một trời thơ không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước xíu tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian đời em sẽ đẹp vì có dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân không còn những chiều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 mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước xíu tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian đời em sẽ đẹp vì có anh ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân không còn những chiều bâng khuâng biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân không còn những chiều bâng khuâng biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân không còn những chiều